Sư Phụ cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni đã quang lâm Đại Hùng Bảo Điện. Xin kính mời quý Phật tử cùng trang nghiêm thân tâm để chuẩn bị bước vào buổi lễ. Và giây phút giao thừa sắp tới, chúng con xin kính thỉnh Sư Phụ, Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng quý Phật tử cùng đếm ngược để chào đón năm mới ban trung cổ cử chuông trống bát nhã để cung đón tân xuân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 cùng tứ chúng đệ tử thiện nam tín nữ vân tập tại Đại Hùng Bảo Điện, Chùa Ba Vàng, thiết lễ nghinh đón giao thừa, tụng kinh lễ Phật. Cầu nguyện quốc thái dân an, dịch bệnh tiêu trừ. Chúng con nguyện bước sang năm mới, tâm Bồ Đề kiên cố, tinh tấn tu hành, thanh tịnh ba nghiệp, hộ trì tam bảo hoàng dương chính pháp đem chánh pháp lan tỏa muôn nơi khiến cho thân tâm hoan hỷ xuân di lặc được miên viễn đến với tất cả muôn loài chúng sinh nguyện từ nơi chân thật này chúng con xin đảnh lễ mười phương tam bảo chư phật bồ tát chư thánh hiền tăng cầu thỉnh bậc thánh sớm giáng nơi đời hộ trì và tuyên dương chính pháp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

Cheers. ได้ไหม pháp phật ấy xấu màu trắng gì hơn trăm ngàn muôn kiếp có được him day. đêm mang lành nào chứng minh ngoài thần hộ niệm Bồ Tát Thánh Tăng Thiên Thai La Hán Phạm Thiên Đế Thích Tư Thiên Vương chúng Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thần Vương Nhất Thiết Thiện Thần Đồng Thủy Từ ủng hộ Đệ tử chư Tăng Ni Phật từ chúng con y lễ giao thừa Nguyên đán xuân nhâm dần Thành tâm phúng tụng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 Nguyện cho mặt trời Phật Pháp chiếu khắp thế gian muôn loài đều được lợi lạc. Chúng con cũng hồi hướng cho hết thảy chúng chư thiên quỷ thần dạ xoa lá sát có liên quan đến việc gây nên dịch bệnh và cản trở việc chuyển hóa dịch bệnh COVID-19. Nguyện cho các chúng này được tăng trưởng phúc lành mà khởi được thiện tâm, không hành dịch bệnh cũng xin hồi hướng cho các chúng chư thiên thiện thần cùng tất cả các chúng liên quan hộ trì để tiêu trừ nạn dịch sớm được dập tắt. Chúng con lại nguyện cầu quốc thái dân an, đạo đời yên ổn, Phật Pháp trường tồn tăng giả hưng thịnh, âm dương lương lợi, mưa thuận do hòa, thế giới thanh bình, nhân dân an cư lạc nghiệp. Thiên tín thập phương du xuân chảy hội, Tô bồi công đức hiếu thuận vuông tròn, Phước lành thêm lớn vạn sự kiết tường, Thiện nguyện tùy tâm thành tiểu. Kế nguyện với lòng thành kính tri ân của chúng con, chúng con xin hồi hướng phước lành đến tất cả các anh linh chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn Chư vị hướng linh gia tiên cứu huyền thất tổ cùng thập nhị loại cô hồn đều được nương nơi tam bảo nghe kinh thinh pháp mà tội chướng ác nghiệp tiêu trừ thần thức khinh an trí tuệ khai minh xả bỏ lầm mê xa rời chấp trước tin sâu tam bảo sớm được sinh về nơi cõi phật an vui khắp nguyện phước ban tất cả đức độ quần sinh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 công đức có bao nhiêu con xin lấy đó hồi hướng về nguyện các pháp giới các chúng sinh tay đều thể nhập vô sinh kính bạch trên sư phụ cùng chư tôn đức, kính thưa toàn thể đại chúng. Chúng con xin thành kính tri ân trên sư phụ và chư tôn đức tăng ni đã vì lòng từ bi tác lễ cầu an nhân dịp đầu xuân năm mới cho chúng con được thừa hưởng ân đức từ nơi Tam Bảo. Trong giờ phút thiêng liêng này, chắc hẳn quý Phật tử cũng rất mong muốn được lắng nghe những lời chúc xuân từ sư phụ. Giờ đây, chúng con thành kính cung thỉnh sư phụ Quang Lâm ban cho chúng con những lời đạo từ và lời chúc mừng đầu năm mới để chúng con được thừa hưởng ân đức từ nơi Tam Bảo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 cùng toàn thể bà con nhân dân. Thiền môn nghiêm tịnh đón xuân sang, gió nhẹ mưa bay rất dịu dàng, thời khắc giao hòa cùng vũ trụ, tâm xuân bừng nở giữa trời xuân. Trong giây phút giao thừa thiêng liêng, tiễn năm cũ tân sửu đón năm mới nhâm dần, thay mặt chư Tăng Ni Chùa Ba Vàng, Thầy xin gửi tới lời chúc mừng năm mới đến tất cả quý Phật tử và bà con, nhân dân. Kính chúc mọi người sang năm mới có sức đề kháng cao, an lành trong dịch, vượt mọi khó khăn, biết sống chi túc, thân khỏe, tâm an. Chúc mọi nhà cuộc sống thuận hòa, trong ngoài êm ấm, việc thiện vun bồi, điều xấu trừ bỏ, phúc đức tăng long. Kính thưa quý Phật tử, quý thiện nam tín nữ cùng toàn thể bà con nhân dân, năm Tân Sửu vừa qua là một năm tiếp theo toàn thể nhân loại phải chịu nhiều mất mát đau thương bởi đại dịch COVID-19. Cả thế giới đến nay đã có hơn 376 triệu người mắc bệnh và hơn 5,6 triệu người tử vong, khiến cho mọi hoạt động trên các quốc gia đều bị ảnh hưởng nặng nề. Cùng chung sự ảnh hưởng đó, đất nước Việt Nam chúng ta cũng đã trải qua một năm tân sửu với nhiều thăng trầm. Đến hết năm 2021, đã có hơn 3 vạn đồng bào, cán bộ chiến sĩ cả nước hy sinh vì COVID-19 đây là tổn thất vô cùng to lớn đối với đất nước và dân tộc Việt Nam chúng ta. Tuy nhiên, trong những lúc cam go và khó khăn nhất thì nhiều phẩm chất quý báu, nhiều giá trị tình người cao đẹp lại được phát huy, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, đồng lòng của dân tộc lại được thổi bùng lên và thể hiện mạnh mẽ qua các chương trình như cây gạo tình thương, quán cơm cửa hàng không đồng, xe chở miễn phí, quan tài và bình oxy miễn phí, phong trào sẵn sàng lên đường vì miền Nam thân yêu hay cả nước vì Bắc Giang khi các vùng miền địa phương bùng phát dịch. Cùng với đó là sự quyết tâm và sự chỉ đạo sát sao từ các nhà lãnh đạo đất nước, các cấp các ngành, cho tới các nhà quản lý, các nhà khoa học, các bác sĩ, cán bộ y tế, các tình nguyện viên khiến cho tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam đã được kiểm soát và có nhiều chuyển biến rất tích cực. Kính thưa toàn thể đại chúng, góp phần vào những thành công về phòng chống dịch cùng cả nước, Phật giáo Việt Nam đã có nhiều hoạt động thiện nguyện thể hiện tốt tinh thần đạo Pháp đồng hành cùng dân tộc. Trong cuộc chiến chống giặc COVID-19, Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố, tăng ni Phật tử các chùa, các tử viện trong cả nước đã chung tay bằng những hoạt động thiết thực và ý nghĩa là thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chùa Ba Vàng kể từ khi dịch bệnh xuất hiện ở Việt Nam cho tới nay đã kêu gọi vận động các Phật tử, các đạo tràng, ở trong nước và ở nước ngoài, các câu lạc bộ cũng như các mạnh thường quân cùng chung tay thực hiện những hoạt động thiện nguyện, lan tỏa yêu thương tới mọi người với lượng kinh phí rất lớn, tổng trị giá lên đến trên 35 tỷ đồng. Tất cả những thành tích trong các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội kể trên đều là kết quả của sự học và hiểu Phật Pháp, tinh tấn trong việc tu tập của Tăng Ni Phật tử của Chùa. Chư Tăng bổn tự miên mật với pháp hạnh đầu đà, kham nhẫn trong rừng tu tập, chịu bao nắng mưa, gió rét để trau dồi giới hạnh, thúc liễm thân tâm, quyết trở thành ruộng phước điền màu mỡ cho thế gian. Các Phật tử cũng rất nỗ lực trong tu tập để chuyển hóa các nỗi khổ niềm đau của bản thân và gia đình, góp phần làm lan tỏa giá trị Phật Pháp đến với cuộc sống của mọi người. Kính thưa toàn thể đại chúng, hổ là loài vật biểu tượng cho sức mạnh và sự dũng tiến. Mong rằng năm nhân dần này sẽ là một năm hứa hẹn có nhiều sự thay đổi tích cực, dịch bệnh được khống chế, sự phục hồi mạnh mẽ trong đời sống kinh tế, văn hóa, tinh thần của đất nước ta mang đến cho chúng ta nhiều cơ hội để thực hiện được những mục tiêu cao quý của cuộc đời. Để có được điều đó, tôi xin chúc toàn thể các quý Phật tử, thiện nam tín nữ và bà con nhân dân sẽ luôn ghi nhớ và thực hành tốt lời của Đức Phật dạy, chuyển hóa điều phục thân khẩu ý của mình trở nên thiện lành hơn, góp phần làm tăng trưởng thiện pháp và chính khí cho thế gian này. Đất nước phồn vinh câu chúc Tết, gia đình hòa thuận, thiệp mừng xuân, phúc đầy niềm vui tràn hy vọng, lộc đủ no ấm suốt quanh năm. Trời thêm tuổi mới, người thêm thọ, xuân sang cội phúc, sinh nhành lộc, Tết về cây đức, chỗ thêm hoa. Nhân đây, thay mặt Tăng Ni Phật tử Chùa Ba Vàng, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm giúp đỡ của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong các hoạt động Phật sự của Chùa Ba Vàng và gửi lời kính chúc tới các quý vị cùng toàn thể gia đình đón xuân nhâm dần nhiều may mắn, thắng lợi và thành công. Một lần nữa, xin chúc toàn thể quý Phật tử và bà con nhân dân đón xuân mới đong đầy yêu thương và ngập tràn niềm vui, hạnh phúc Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng con thành kính tri ân trên Sư Phụ. Chúng con kính chúc Sư Phụ sức khỏe miên trường, tuệ đăng thường chiếu, mãi là bóng cây đại thụ cho hàng đệ tử chúng con được nâng theo tu học. Kính bạch trên Sư Phụ cùng Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể đại chúng, thật hạnh phúc thay, mặc dù hôm nay các Phật tử không được về chùa tham dự chương trình, nhưng được sự hứa khả trên Sư Phụ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 chương trình lễ đón giao thừa mừng xuân nhâm dần đến đây đã được thập phần viên mãn. Chúng con xin được thành kính tri ân và kính chúc trên Sư Phụ, Chư Tôn Đức Tăng Ni Pháp Thể Thường Lạc, Tuệ Đăng Thường Chiếu, Đạo Quả Chóng Viên Thành. Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc quý Phật tử đón một mùa xuân an lạc, một năm mới vạn sự cát tường, tu học tinh tấn, luôn được trở che dưới ánh sáng tử quang của mười phương chư Phật. Giờ này, chúng con xin cung thỉnh Sư Phụ và Chư Tôn Đức Tăng Ni hồi quy Tăng Ni Xá